Dây Casino xin kính chào toàn thể anh em à, Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi Thì à, à, như anh em đã biết đấy Thị trường cờ bạc bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm Hỗ trợ anh em chơi bài bịp một cách rất là hiệu quả Thì à, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm đang rất hot Đó chính là chiếc áo đổi bài Thì à, anh em nhìn này Trên màn hình của anh em Đây là đang là một con áo đổi bài Áo thun đổi bài nha anh em đấy, Mẫu mã rất là đẹp Áo lining bằng hoàng Đấy, thì à, bên trong của nó à, gồm một cái motor đổi về rất là kín đáo được may liền ở bên trong này anh em nhìn này được may được ở bên trong rồi này rất là kín luôn và một cái à, đầu ra đây này đầu này là anh em lắp pin anh em lắp pin vào thì motor này nó sẽ hoạt động Đấy. tôi sẽ lắp pin vào chơi thử cho anh em xem à, áo bên tôi có rất là nhiều mẫu mã ngoài mẫu mã Lightning này ra thì còn rất là nhiều mẫu khác anh em mà muốn mua hàng chúng tôi sẽ kết bạn với Zalo của tôi qua số điện thoại trên màn hình 0844 17 từ vị trí Đấy, tôi sẽ gửi các mẫu mã áo cho anh em xem anh em sẽ lựa chọn những mẫu mã mình thích hợp mình thích mẫu nào thì mình lựa chọn mẫu đấy, đấy. Này, test cho anh em xem đây là con ví à, đổi bài thì anh em mua áo đổi bài sẽ được tặng kèm theo ví đổi bài đấy ví đổi bài đục cũng rất là tuyệt vời đây cho anh em xem này đấy khả năng đổi của con ví này rất là tuyệt vời luôn nút nhạc bài đấy. anh em chơi đấy nút nhạc bài cho anh em đây giờ sẽ đến lượt con áo này đây này khe tráo đổi hút nhả cái lá bài của nó nằm ở đây nhá anh em nhìn rất là kín đúng không tôi mà không chỉ chắc chắn các anh em không thể nào mà biết được đây tôi sẽ đổi cho anh em xem đưa vào này anh em thấy chưa tráo đổi rất là nhanh đúng không ạ đấy khi vào cuộc chơi đấy cách tráo đổi này nó sẽ giúp anh em là chơi các bộ môn như là liêng ba cây bài cào rất là tuyệt vời thì ờ, đây tôi sẽ trực tiếp chơi thử một ván bài cho anh em nhìn nhé mình chơi uh, mình chơi liêng thử xem nhé test thử cho anh em một ván liêng để anh em biết cái sự hiệu quả của con uh, áo đổi bài này thì đây Thank you. đây là bài nhà mình này anh em ạ bài nhà mình đấy anh em nhìn xem điểm rất là thấp đúng không ạ khi anh em thấy điểm thấp như thế này anh em hãy cháo cho tôi một cái lá bài vào trong ví à trong áo này đấy khi chơi anh em cháo vào nhé nhìn xem miệng cháo đổi này anh em đưa để cho chéo đưa vào mình cháo cây bảy vào đúng không ạ đấy giờ bài mình còn hai lá thì chấp nhận là úp bài luôn và bài nọc đúng không anh em chấp nhận úp bài luôn và bài nọc mất tiền một ván nhưng mà các bạn xong anh em có lá để cháo đổi thì uh, <coughs> đây mình đưa lá nào vào thì mình nhớ lá đấy chẳng hạn như anh em vừa đưa lá bảy thì uh, mình gặp một cái ván bài như thế này à. mình đưa <coughs> được lá bảy vào rồi và mình bắt gặp một cái ván bài như thế này đấy, anh em nhìn này mình bắt gặp được một cái lá bài như thế này anh em nhìn xem với cái bài như thế này chơi liêng thì anh em thấy thế nào xác định là thua rồi đúng không ạ thì đây tôi sẽ giúp anh em đổi này anh em nhìn nhé cách đổi này anh em theo dõi kỹ cho tôi nhé đây rất là đơn giản một cái thao tác nhỏ thôi là anh em đã đổi được 789 rồi anh em nhìn thấy chưa 789 rất là tuyệt vời đấy đổi rất là đơn giản chéo chéo cây 7 này xuống tôi đã đổi lại lấy lại cái cây 3 anh em xem ừ. thao tác nhỏ nhưng mà hiệu quả đem lại rất là lớn Đấy. một cái thao tác như thế này thôi khi anh em đi chơi bài mặc cái áo này lên người rất là vừa vặn và đẹp Đấy, anh em chỉ cần cầm bài này thôi đưa lại miệng áo Đấy. chơi rất là kín kẽ Đấy. anh em tập luyện một cách uh, kỹ càng rồi anh em hãy chơi thì nó sẽ ờ, tuyệt vời hơn đấy ngoài ra khi mua áo này anh em sẽ được tặng một cái con ví đổi bài ví đổi bài thì anh em cũng đã biết rồi đấy tôi đã test thử cho anh em xem cái khả năng cháo đổi của nó rồi đấy anh em có thể vừa mặc áo lại vừa đem ví đi để kết hợp chơi đấy khi có hai con lá bài để mình cháo đổi thì nó sẽ thích hợp nó sẽ tuyệt vời hơn đấy chẳng hạn như à, lá trong áo mà không đổi được thì mình lại còn một cái lá bài trong ví đúng không ạ đấy rất là tuyệt vời ấn đây nhả đấy. chơi xong thì anh em nhớ ấn nhả ra này nút nhả bài này anh em ấn này đấy. thì uh, <coughs> chi tiết cụ thể về uh, từng sản phẩm thì anh em hãy uh, kết bạn với tôi qua số zalo 08 44 17 trí tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh em thì uh, <coughs> anh em cũng có thể lên trực tiếp cơ sở của T Casino để uh, thử từng dòng sản phẩm ngoài những cái dòng sản phẩm tráo đổi bài ra chúng tôi còn rất là nhiều dòng sản phẩm cao cấp khác như là máy đánh bài dụng cụ sóc đĩa bịp chúng tôi đều có anh em có thể lên tận cơ sở để thử thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ T Casino nha Xin chào anh em